Hello, xin chào quý vị và bạn. Hầu hết mọi người bị thua lỗ bởi vì họ không biết quản trị rủi ro và chúng ta biết rằng là 95% các nhà đầu tư trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán đều bị thua lỗ rất là nặng bởi vì ngoài kia có quá nhiều thông tin khiến mình ý họ bị rối loạn và họ không biết bắt đầu từ đâu họ khi họ tham gia mua thì thị trường đang giảm rất mạnh và khi mà cổ phiếu giảm và họ trung bình giá xuống và đến một ngày nào đó cổ phiếu của họ lỗ 50% và họ bảo rằng là mỗi một năm họ chỉ cần lãi 20 đến 30% là ok nhưng khi mà cổ phiếu của bạn lỗ 50% thì điều gì sẽ diễn ra với tài khoản của bạn lúc đó bạn phải lãi 100% bạn mới hòa vốn và nếu trong 3 năm liên tiếp bạn phải lợi nhuận liên tục khoảng 30% thì bạn mới có thể khả năng hòa vốn ạ. À. Đó là điều mà rất nhiều các nhà đầu tư cá nhân không biết rõ nguyên nhân vì sao chúng ta lại thua lỗ nhiều như vậy. Và cũng có rất nhiều người khi mà đầu tư bị thua lỗ họ chuyển sang đầu tư dài hạn. Họ nghĩ rằng trong một thời gian 5 đến 10 năm tài khoản của họ sẽ có thể quay trở lại ban đầu. Tuy nhiên thì có rất nhiều cổ phiếu sau khi mà các bạn đầu tư dài hạn và nó mất tích trên thị trường và đó là nguyên nhân vì sao hôm nay tôi lại chia sẻ với quý bạn quý vị các bạn cách quản trị rủi ro như chúng ta đã biết thì uh, Mark Mini một nhà đầu tư huyền thoại hay chúng ta gọi là một thiên tài chứng khoán với lợi nhuận của ông trong 5 năm liên tiếp là trên 300%. Điều gì mà giúp ông có thể đạt mực lợi nhuận cao như vậy? Điều thứ nhất là ông biết quản trị rủi ro. Điều thứ hai là ông mua những cổ phiếu gọi là siêu cổ phiếu và mua đúng thời điểm. Vậy khi mà các bạn muốn quản trị rủi ro thì bạn cần phải mua đúng thời điểm thì bạn mới quản trị rủi ro được. Còn nếu bạn mua sai thời điểm thì khi mà cổ phiếu giảm xuống thì không những bạn mất 5, 10% và thậm chí bị thua lỗ đến 15, 20% khi mà cổ phiếu tiếp tục lao dốc mà bạn không bán ra được. Vậy vì sao phần lớn các nhà đầu tư cá nhân chúng ta bị thua lỗ nặng như vậy? Bởi vì các bạn biết rằng trên thị trường có rất nhiều các chuyên gia có bảo bạn là mua cổ phiếu đi, mua đi, giá nó đang rẻ đấy và bạn tiếp tục mua vào trung bình giá, trung bình giá, trung bình giá và đó là trung bình giá xuống. Vậy cách mà những nhà đầu tư huyền thoại đầu tư đó là trung bình giá lên nhưng bạn lại làm ngược lại bởi vì bạn thấy là cổ phiếu của bạn đang rất là rẻ và đó chính là nguyên nhân dẫn đến bạn bị thua lỗ vậy đầu tiên các bạn muốn là giữ được cái tài khoản hay NAV của bạn nếu bạn quyết định bị sai tức là bạn khi bạn tham gia cổ phiếu có những tín hiệu nó bị sai chẳng hạn đây tôi muốn chia sẻ các bạn đó là một cái cổ phiếu bắt đầu bứt phá đi lên đây là cách mà Mac Mini sử dụng sau khi cổ phiếu bứt phá đi lên thì do yếu tố thị trường chung hoặc là có những thông tin nào đó với cổ phiếu thì cổ phiếu bị check out check out đó là quá chính quá trình bị giảm rất mạnh đây chúng ta giảm mạnh thì phần lớn các nhà đầu tư sẽ làm sao tiếp tục mua bắt đáy nhưng ở với phương pháp của Magni họ sẽ cắt lót ạ à. cắt lót ngay đó là cái cách thức mà Mac cắt 6 đến 7 phần trăm thậm chí là 10 phần trăm không để cho tài khoản của mình bị giảm tiếp theo bởi vì khi mà nếu chúng ta lỗ 50% thì chúng ta phải lãi 100% mới hòa vốn. Vậy nếu chúng ta lỗ 5% thì cái khả năng lấy lại vốn chúng ta chỉ có 5,6% mà thôi. Nên trong cái video này ờ, Dũng có đưa ra cái cắt cắt lỗ của quý vị các bạn đó là chúng ta cắt khoảng độ bao nhiêu? 4% chúng ta bán một nửa. Chẳng hạn nếu bạn mua 10.000 cổ phiếu thì bạn bán 5.000 cổ phiếu và nếu tài sản của bạn tiếp tục lỗ 8% thì bạn cắt nốt và bạn thoát ra khỏi vị thế thì trung bình của bạn chỉ có khoảng độ 6 đến 7% và lúc đó bạn thấy là tài khoản NAV của bạn cực kỳ an toàn. Vậy nếu bạn mua cổ phiếu của bạn có cái độ an toàn cao thì đầu tiên bạn cần phải mua đúng điểm. Vậy mua đúng điểm là gì thì trong video này uh, Dũng không thể chia sẻ hết quý vị các bạn nhưng các bạn biết rằng là tất cả những cái điểm mua mà Magni sử dụng đó là những mẫu hình giả hạn chẳng hạn như đây các bạn thấy là đây là những cái điểm mua của mẫu hình của Mac Mini hoặc là uh, các bạn có thể xem những cái uh, thời điểm khác nữa Mac Mini có những cái điểm mua đây là những cái điểm mua của Mac Mini đây là những điểm mà khi mà cổ phiếu tạo ra những mẫu hình và còn rất nhiều cái điểm mua khác nữa để các bạn có thể biết rằng là việc mà chúng ta mua đúng điểm đầu tiên chúng ta gọi là mua đúng điểm thì nó sẽ giúp chúng ta có cái lợi thế là khả năng bị thua lỗ trong những lúc lúc mà thị trường không may điều, điều chỉnh và các bạn thấy là ở đây thì các bạn thấy nó sẽ có điểm D để các bạn mua và những cái quyển sách mà cuốn sách mà Martini viết ở đây trên thị trường hiện tại có rất nhiều uh, những cuốn sách như vậy thì bạn có thể tham khảo ở đây uh, ở đây tôi muốn nói các bạn nó là gì ạ và tất cả những cái điểm mà Mac Mini mua các bạn thấy là bao giờ nó cũng hình thành một cái điểm mua ở đây các bạn nhìn này đây là cái điểm mua tối ưu của Mac Mini và còn rất nhiều cái điểm mua khác nữa đây các bạn nhìn này đây là những cái điểm mua của Mac Mini Vậy nếu các bạn thấy rằng là quan sát tất cả những cái điểm mua của Mac Mini Thì thường là ông không bao giờ mua ở mức cái đáy thấp nhất đấy ạ các bạn nhớ không? Không bao giờ họ mua ở những máy thấp nhất ở đây Và bạn biết rằng là khi mà cổ phiếu tích lũy đủ thì ông mới bắt đầu mua ở những cái vùng cao nhất ok mua ở những vùng cao nhất đây là cái cách mua mà có thể giúp chúng ta có một khoảng lợi nhuận rất là lớn và bạn cũng sẽ thấy đây là đây là một cái quá trình à, với các nhà đầu tư lớn hay là các đầu nhà tư tổ chức thì họ có thể là gom để mua ở những vùng này bởi vì họ có rất nhiều tiền để họ tiếp tục mua và thâu tóm cổ phiếu còn các nhà đầu tư cá nhân thì các bạn thấy là việc mà họ mua từ những cái xu hướng đi lên nó sẽ cho chúng ta cái điểm mua có độ an toàn cao nhất chẳng hạn ở đây có những đợt điều chỉnh thì rõ ràng là chúng ta thấy rằng là khả năng bị thua lỗ bởi vì phần dưới này, này nó chính là cái vùng hỗ trợ và giúp chúng ta có thể bảo toàn khi mà cổ phiếu của chúng ta bị vi phạm thì chúng ta sẽ nói lại cái cái điểm mà chúng ta vừa uh, gọi là cắt lót vừa xong ạ thì các bạn biết là sau khi mà các bạn cắt lót thì các bạn cần phải làm gì ạ ok à, sau khi cắt lót thì các bạn cần phải làm gì các bạn tiếp tục là theo dõi bởi vì thường thì sau khi cắt lót thì cổ phiếu có thể hồi phục hay chúng ta gọi là check out và chúng ta sẽ có những cái điểm mua tiếp theo và cái điểm mua này thì các bạn sẽ thấy rằng là phần lớn chúng ta sẽ không dám mua lại nữa bởi vì lúc mà các bạn cắt lót đây thì rõ ràng giá ở đây là khá cao khi mà các bạn cắt lót 6 đến 7% thì khi mà cổ phiếu lại tiếp tục hồi phục mà tăng nữa thì chúng ta thấy là chúng thực sự cổ phiếu đang ở giá rất cao rồi. Tuy nhiên nếu bạn hiểu rõ rằng là nếu quá trình cắt lo này mà chúng ta không cắt thì cổ phiếu có thể tiếp tục giảm và chúng ta có thể lỗ bao nhiêu ạ? Lỗ đến 3-40% và chúng ta sẽ rất khó để lấy lại vốn. Tuy nhiên khi mà các bạn lỗ khoảng miệu 6 đến 7% thì cổ phiếu có thể tiếp tục một cái chu kỳ mới đây chúng ta gọi là quá trình rút bỏ thì các bạn mua vào ở đây có thể sau đó cổ phiếu sẽ tăng rất mạnh và bọn bạn sẽ có thể là có cái cơ hội để lấy lại những gì các bạn đã mất tuy nhiên trong trường hợp mà những cái giai đoạn này mà cổ phiếu tiếp tục đi xuống thì bạn sẽ đứng ngoài và bạn không phải uh, lo lắng vì sao tài khoản của bạn sẽ bị âm hay tài khoản của bạn bị giảm sâu nữa đó là lý do vì sao chúng ta cần phải cắt lót thật nhanh và các bạn biết rằng là Mac Mini cũng như là William à, ờ, Nếu các bạn hỏi tôi là William cũng đã sử dụng cái chiến lược cắt lót như vậy và tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một chiến lược cắt lót của William Các bạn biết rằng là William cũng là một trong những đầu tư bậc thầy của các bậc thầy trong đầu tư cá nhân và bản thân Mac Mini cũng đã học William O'Neill rất nhiều và rất nhiều các học trò của William O'Neill đã tạo ra mức lợi nhuận Ờ, hai ba trăm phần trăm một năm trong nhiều năm liền vậy cách thức để họ đầu tư là gì ạ họ cũng mua giống như là uh, Mac Mini À, việc mà Vimonel mua ở những cái điểm mà bứt phá đi lên và mẫu hình kinh điển của Vimonel đó là mẫu hình tách tay cầm và các bạn biết rằng là mẫu hình tách tay cầm khi mà Vimonel mua đây, đây là điểm pivot ạ mua ở mức 63,8 thì cổ phiếu sau đó là bị tiếp tục giảm và ông phải cắt lót đấy ạ. Chúng ta nhìn này, ông đã phải cắt lót ở mức 8%. Tuy nhiên sau đó thì cổ phiếu lại tiếp tục quay trở lại trend mới và ông tiếp tục mua lại. Đây chúng ta tiếp tục mua lại. Nên ở đây bài học rút ra là gì ạ? Đầu tiên các bạn phải mua đúng điểm và mua đúng các mẫu hình. Bởi vì không phải là các bạn mua ở bất cứ lúc nào cũng mang lại cho bạn lợi nhuận và cái khả năng cắt lót của bạn sẽ ờ, có thể uh, cắt được 7 đến 8% bởi vì khi mà bạn mua sai điểm thì phần lớn các cổ phiếu của bạn sẽ có thể bị giảm rất sâu và thậm chí là giảm đến 5 đến 10% và thậm chí là nhiều hơn nữa nên chính vì vậy thì đầu tiên các bạn cần phải hiểu rõ là việc mà để cắt lót thành công thì bạn cần phải mua đúng điểm thứ hai là bạn cần phải cắt lót khi mà cổ phiếu của bạn rớt từ 4% ở đây thì tôi muốn chia sẻ các bạn là vì sao phải cắt 4% nếu mà tâm lý các bạn mà thấy là thực sự là là gì ạ thực sự là là bị uh, động thì bạn nên cắt sớm để thứ nhất là khi mà cổ phiếu giảm 8% các bạn cắt nốt và lúc đó các bạn sẽ thấy rằng là trung bình của các bạn sẽ là 7% hoặc 8% thôi còn nếu bạn để 7 hoặc 8% bạn cắt thì rõ ràng cổ phiếu của bạn sẽ có thể rơi 10% hoặc nhiều hơn và lúc đó bạn cắt đi bạn tiếc và sau này cổ phiếu có thể hồi bạn rất khó để mua lại nên khi mà bạn cắt thì sau đó thì cổ phiếu có thể một hoặc hai ba phiên cổ phiếu có thể quay trở lại và lúc đó tùy thuộc vào bạn hiểu các mẫu hình cổ phiếu thì bạn có thể mua lại mua lại và sau đó thì bạn có thể là gỡ lại toàn bộ những cái số mà à, bạn vừa bị thua lỗ và có thể có những cái khoản lợi nhuận đáng kể khi mà phần lớn các cổ phiếu trước khi tăng nó có thể tăng tốc rất mạnh và một số các bạn bảo sao là chúng ta để đợi nó rũ bỏ thì chúng ta mới mua nghe ạ bởi vì các bạn nên nhớ rằng này không phải cổ phiếu nào nó cũng rũ bỏ có rất nhiều cổ phiếu nó không rũ bỏ và nó tiếp tục tăng ngay ạ các bạn nhìn đây ạ đấy có rất nhiều cổ phiếu bắt đầu nó tiếp tục tăng ngay và nó sẽ không có cái thiên hiệu cắt lót nên chính vì vậy tất cả những cái mẫu hình tách cây cầm mẫu hình biên độ thu hẹp mẫu hình vai đầu vai hoặc là những cái mẫu hình nào đó để nếu các bạn hiểu rõ được thì bao giờ những nhà đầu tư lớn hay là những nhà chúng ta gọi là đầu tư cá nhân huyền thoại họ bao giờ mua ở những cái thời điểm mà bứt phá đi lên vấn đề ở đây là gì ạ vấn đề ở đây là chúng ta không hiểu rõ đọc cái biểu đồ này bởi tôi biết rằng là trên thị trường ở chứng khoán Việt Nam ấy, rất ít người là hiểu rõ được cái mẫu hình uh, của thị trường và thường thì họ sử dụng thì, uh, các công cụ như là uh, ờ, RSI, MACD sóng Elliott hoặc là rất nhiều công cụ khác nên khi mà bạn không hiểu về các mô hình vận động dựa trên gì ạ? À? Dựa trên khối lượng các bạn nhớ nhá. Phải dựa trên khối lượng, dựa trên quy luật cung cầu và nếu những ai và học những khóa như là VSA của tôi hoặc là đã nghiên cứu những cái sách tài liệu mà tôi chia sẻ thì các bạn hiểu rõ được những mô hình nó vận động ra sao thì lúc đó các bạn mua cái độ an toàn rất là cao. Và hôm nay các bạn có thể xem lại tất cả những mẫu hình mà tôi chia sẻ trong rất nhiều năm qua và đặc biệt là năm 2019. Một số các bạn khi mà tôi chia sẻ một cổ phiếu VEA, một cổ phiếu VEA, khi mà tôi đã chia sẻ là cái cổ phiếu này là cổ phiếu hàng đầu trong thời gian tới và có rất nhiều người đã mua sớm ạ các bạn nhớ mua sớm thì khi mà mua sớm mà nó chưa đạt cái điểm mua các bạn mua xong cổ phiếu bị lỗ 15% bởi vì là sàn sàn.com ạ thì các bạn sẽ đưa ra những cái gì ạ uh, luận tội tôi là uh, tôi đã khuyến nghị cổ phiếu này nên bạn bị thua lỗ tuy nhiên thì vì bạn không hiểu về cái vận động của cổ phiếu không hiểu rõ là cổ phiếu như nào và có rất nhiều người hỏi tôi là anh cho tôi một cổ phiếu đi ạ à. anh cho tôi siêu cổ phiếu đi để tôi biết như nào để tôi mua liệu có anh có đúng hay không ạ nhưng bạn biết rằng là mọi thứ nó đều phải vận động theo một nguyên tắc mà bạn mua trước bạn có thể bị thua lỗ bạn mua sau thì cổ phiếu sẽ lên ầm ầm và sau khi bị rũ bỏ giống ví dụ trước bạn sẽ thấy là cổ phiếu bắt đầu tích lũy siết chặt hay là chúng ta gọi là điểm pivot sau đó tăng một cách ầm ầm và rất nhiều người uh, tiếc bởi vì uh, họ đã bị bán bị rũ bỏ ở đây ở trong trường hợp mà nếu trong trường hợp mà chúng ta bị cắt lót ở đây bị sai chúng ta bị cắt lót thì chúng ta cắt lót là chuyện bình thường đúng không ạ tại vì lúc này nó giảm mất 15% nếu các bạn cổ phiếu bị dao động các bạn bị thua lỗ thì các bạn cần phải bán ra sau đó các bạn có thể mua giá cao hơn đấy là cách thức mà các bạn phần cần phải mua khi mà các bạn biết rằng là bảo toàn vốn là yếu tố quan trọng nhất trong lĩnh vực đầu tư của mình nếu bạn mua 5 cổ phiếu ba cổ phiếu của bạn sai khi mà bắt cắt lót khoảng bao nhiêu 6% đến 7% và hai cổ phiếu của bạn lãi khoảng 20% bạn vẫn có lợi nhuận là rất cao bạn nhớ rằng bạn vẫn có lợi nhuận là rất cao nên việc mà sử dụng cắt lót trong quá trình đầu tư của mình bạn cần phải mua đúng điểm. Các bạn nhớ nhá, cần phải mua đúng điểm thì việc cắt lót của bạn sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Tại vì việc mà khi mà cổ phiếu bứt phá ở đây nếu trong trường hợp mà bị gì à, bị gãy thì đây là một cái vùng à, vùng hỗ trợ và khi cái vùng hỗ trợ này là vùng hỗ trợ rất mạnh nên giá cổ phiếu của bạn sẽ rất hiếm khi bị rơi thủng cùng hỗ trợ hoặc là giảm sâu các bạn nên nhớ là đấy là lý do vì sao các bạn cần phải mua đuôi điểm cổ phiếu thứ hai tôi muốn chia sẻ các bạn đó là một cổ phiếu mà tôi cũng đã chia sẻ rất là lâu nếu những ai đã theo dõi cái cổ phiếu của tôi trong thời gian trước đó là cổ phiếu gì ANV khi mà tôi chia sẻ một số các anh chị em đã mua trước ở đây ạ và chúng ta thấy là nó có những cái quá trình giao động rất là mạnh thậm chí chúng ta bị cắt lót ạ cắt lót ạ nên khi mà chúng ta không hiểu về vận động cổ phiếu mà chúng ta mua trước chúng ta cũng bị bị thua lỗ nên ở đây các bạn nhớ rằng là việc cắt lót là các bạn cần phải sử dụng các mẫu hình có độ tin cậy cao và hiểu về nó và sau đó thì các bạn mua ở những cái thời điểm mà có độ tin cậy tin cậy cao và thời điểm này thì tôi đã chia sẻ và có rất nhiều người đã kiếm được một cái mức lợi nhuận khá cao trong khi đó thị trường chung vẫn đang trong một cái xu hướng là rất ảm đạm rất là là là là là là xấu đúng không ạ? Chúng ta thấy là rất là xấu, rất nhiều người bị thua lỗ ở đây. Nhưng đã có rất nhiều người đã kiếm được 25 đến 30% lợi nhuận trong khoảng thời gian rất ngắn vì hiểu rõ nguyên tắc đầu tư này. Và ở trong thời gian vừa rồi thì tôi cũng chia sẻ một cái cổ phiếu đó là cổ phiếu Vietcombank, đó là đây là điểm mua. Sau khi điểm mua này thì cổ phiếu đã bị rớt ạ. Nhưng có rất nhiều người họ không bán ra, họ không bán ra và họ đổ lỗi cho là gì ạ? là ờ, do tôi khuyến nghị nên họ bị thua lỗ việc ở đây tôi đã nói với các bạn đó là gì ạ à? chúng ta cần phải là cần phải giảm thiểu rủi ro khi mà cổ phiếu nó bị gãy bởi vì những quá trình tác bị động bị gãy này này bị rớt rồi này có thể do thị trường chung có thể là do cái doanh nghiệp đó nó vi phạm một vấn đề đó nên những điều này chúng ta vẫn có thể thường xuyên xảy ra trong quá trình đầu tư chứng khoán tuy nhiên thì việc bạn mua đúng điểm thì khả năng thua lỗ của bạn là cực kỳ ít Đấy, cực ít. Cái thứ hai là bạn sẽ thấy rằng là phần lớn các cổ phiếu bạn mua đúng điểm thì thường nó sẽ cho chúng ta thấy là khoản lợi nhuận và cái sự bền vững là rất cao. Đây trường hợp là chúng ta mua đúng điểm nhưng khi mà cổ phiếu về chúng ta thấy là khả năng bị thua lỗ cũng không nhiều hoặc đây chính là thời điểm mà chúng ta mua đúng điểm thì về chúng ta cũng có thể bị thua lỗ một chút nhưng rõ ràng là à, thường thì cổ phiếu sẽ có thể tăng ngay và à, dẫn đến là cái việc mà chúng ta có thể có những lợi nhuận như ý muốn đây là những cái điểm chúng ta gọi là mua đúng điểm thì trong cái bài này tôi chỉ chia cho sẻ với quý vị bạn là chúng ta cần phải cắt lót 4% 4% khi mà cổ phiếu các bạn bị rớt và 8% khi mà cổ phiếu các bạn rớt đến 8% và hai lần như vậy thì các bạn cần phải thoát ra khỏi thị trường để các bạn bảo toàn vốn và sau khi mà cổ phiếu các bạn là gì ạ tiếp tục tăng quay trở lại các bạn mua sau à, đây tôi ví dụ cho các bạn một cái ví dụ điển hình mà cổ phiếu tôi đã mua sau khi cắt lót cổ phiếu sẽ tăng rất mạnh đó là cổ phiếu HSG HSG đây là một dạng cổ phiếu HSG khi mà tôi mua ở đây cổ phiếu bị rớt ạ mua ở đây là mua đúng điểm và sau đó thì cổ phiếu bị rớt tôi bắt đầu phải bán ạ và bán hết khi mà cổ phiếu đã rớt đến 8% từ thời điểm tôi mua sau khi mà cổ phiếu rớt xong thì tôi lại tiếp tục quay trở lại mua ở vị thế rất là cao các bạn nhớ không ạ mua ở thị vị thế rất cao nếu ai đã học về VSA rồi thì các bạn sẽ thấy rằng những cái phiên mà bứt phá như này đó là chúng ta gọi là phiên gì ạ à? GAC đó là khi mà vượt đỉnh một khối lượng lớn thì đây là những cái điểm mua mà có độ tin cậy rất là cao nên việc chúng ta mua bị sai và chúng ta có thể bị cắt lót khi mà cổ phiếu vi phạm đó là một trong những nguyên tắc để giúp chúng ta thành công và cũng ở trong trường hợp như vậy thì những cái cổ phiếu như là HCM thì nó cũng có những cái điểm mua như thế nhưng nó lại không phải cắt lót ạ à. nên chúng ta thấy là rất nhiều cái điểm mua như này nhưng cổ phiếu chúng ta lại không phải cắt lót nên quan trọng là chúng ta mua đúng điểm và chúng ta thấy rằng là khả năng mà chúng ta phải cắt lót hay là cắt lỗ uh, rõ ràng là chúng ta vẫn thấy là cái độ an toàn rất là cao thay vì chúng ta lại tiếp tục mua trong một cái xu hướng giảm bởi vì chúng ta nghĩ rằng là, là cổ phiếu đang rẻ và chúng ta tiếp tục mua trung bình giá xuống và dẫn đến là chúng ta bị thua lỗ rất nặng và khi mà chúng ta đã bị lỗ 5-60% thì uh, với cái tư duy chúng ta thì gần như là chúng ta sẽ không lấy lại được và thậm chí chúng ta còn lỗ nhiều hơn nữa và có rất nhiều nhà đầu tư vì nghe một ai đó nghe một chuyên gia nào đó bảo là đầu tư cổ phiếu theo giá trị và đầu đầu tư 5 đến 10 năm thì cổ phiếu sẽ làm sao sẽ quay trở lại và lúc đó thì quay lúc đó chúng ta quay trở lại thì gần như tài sản chúng ta đã bị bay hết rồi và đây là chính là cái cách mà giúp muốn giúp chúng ta những nhà đầu tư mà theo xuống dòng tiền những nhà đầu tư tăng trưởng những nhà đầu tư theo thị trường chung thì chúng ta cần phải đầu tư theo cái xu hướng của thị trường chung lúc này cổ phiếu chúng ta thấy là cứ mua là thắng và chúng ta biết rằng sau khi mà chu kỳ kết thúc như bài hôm qua tôi chia sẻ thì lúc đó cổ phiếu sẽ giảm rất là mạnh chúng ta nhớ giảm rất mạnh và chúng ta thấy là những cái chu kỳ kết thúc thì cổ phiếu giảm rất mạnh Đấy, giảm rất mạnh và chúng ta sẽ không có cơ hội để lấy lại số vốn ban đầu à, một lần nữa thì chúc các bạn có à, một buổi tối thật nhiều niềm vui và à, nếu các bạn thấy hay thì hãy đăng ký kênh ở phần dưới là Quang Dũng DVD ạ Quang Dũng DVD ở phần bên dưới và nhấn chuông để tiếp tục tối mai Dũng phát một chương trình cực kỳ hấp dẫn nữa và bạn sẽ là những người mà đón xem những video đầu tiên. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn và chúc bạn thành công.